có cái gì em không thích ở người bạn trai không giả dạ, tưởng là ở dơ à. có ở dơ không à, chắc có chắc có hả mời bạn nam mời đi bạn mời bạn nữ bây giờ giới thiệu đi Dạ, xin chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ ờ, bên sau tấm rèm và tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây à, Em tên là Phạm Trường Nhân, à, em sinh năm 1989, năm nay em 28 tuổi và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh Nghề nghiệp? Dạ, em làm bên một công ty quảng cáo ạ à. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu Dạ, em chào chị Cát Tường, con chào chú Nguyên Linh à, Chào tất cả quý vị khán giả, chào Nam bên kia Em là Trần Thị Kim Ngân, năm nay em 24 ờ, tuổi À, quê gốc thì ở Huế chị và, và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À em làm công việc gì? Dạ là một giáo viên mầm non. Sao không thấy nói giọng Huế? Tại do em nói chuyện ờ, với người Nam á, môi trường công việc em tiếp xúc em nói chuyện tiếng Nam quen rồi. Giờ chú muốn nói con nói tiếng Huế đó con. Con có mấy mối tình rồi? Dạ một. Lâu chưa con? Dạ gần 3 năm. Rồi đang chia tay. À tại do không hợp nhau thôi chị kỳ vậy bên kia nói tiếng miền nam thì cô trả lời tiếng huế xong tôi hỏi tiếng huế cô trả lời tiếng nam tại do Trời em ơi. quen rồi <laughs> à, vì sao mình quen 3 năm vì sao lại chia tay em không ý là em quen có mấy tháng thôi nhưng mà chia tay cách đây 3 à, năm một mối tình một duy nhất hả dạ là lúc ở ngoài huế là vô đây rồi dạ đúng rồi ở ngoài kia ở ngoài kia vậy là coi như chưa có sâu đậm gì hết rồi thôi bỏ qua luôn bạn trai bao nhiêu mối tình rồi em chỉ là một hả à? một luôn rồi, chia tay bao lâu rồi dạ được bốn năm năm rồi ạ à bạn gái thì sao em rất là xinh xắn duyên dáng tại sao hai năm vừa qua mình vẫn ở một mình chưa tìm được ai tại do là một giáo viên mầm non á chị cho nên tính chất công việc cũng ờ, gọi là hơi bận rộn cái thời gian gần đây em cũng đang ờ, đang học liên thông lên đại học á cho à. nên cũng không có nhiều thời gian cũng à. không có à. tiếp xúc được nhiều người thời gian rảnh rỗi thì em làm gì em ở nhà em ngủ em xem phim rồi em ngủ rồi vậy hả điểm mạnh điểm yếu của em là gì điểm mạnh của em thì em thích rất là thích nấu ăn ừ. chăm lo cho gia đình điểm yếu thì em nghĩ là một giáo viên mầm non nhưng mà em hát không hay vẽ không đẹp múa cũng không được luôn trời đất ơi ờ, thêm một điểm yếu nữa là em sống ờ, khá là nội tâm rồi bạn, bạn trai. trai mạnh điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ em nghĩ điểm mạnh của em là cũng dễ hòa đồng chơi những môn thể thao em chơi đủ hết nhưng mà chơi nhiều nhất là ừ, đá banh với lại uh, tập ngoài tập võ thôi anh còn điểm yếu thiếu đoán trong một vấn đề nào đó ừ. giống như em phải suy nghĩ rất là nhiều có tài việc tài ca hát nhảy múa gì không em ca cũng được nhưng chủ yếu là để tra tấn thôi đâu giờ tra tấn thử coi thì thôi em ờ, xin phép được tra tấn tất cả mọi người ở đây ạ à. nào dạ mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay và em vừa đến Thay màu áo mới vì anh Nguyện cho ngày tháng Em đêm sâu những sớm mai Những nhọc nhằn chớm quen Vẫn trong ngần mắng em Đang chờ đợi anh Ok Cũng Hay mà, ca tấn đâu này là khiêm nhường rồi Em cảm nhận giọng hát của anh như thế nào em? hay lắm chị hay hả dạ con hát ờ, con ờ, hát thử ờ, chú nghe chút xíu con chú linh muốn con hát kìa con hát một đoạn thôi nha chú dạ. hát đoạn mấy đoạn hát con nửa đoạn cũng được dạ nhé anh yêu em mãi luôn nhé anh yêu em mãi luôn trong đời mối tình ta mãi lâu dài và em sẽ là tia nắng ấm luôn bên em cơn gió mát luôn hiền hòa ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về rồi hát vậy là được rồi hai người về hát hai người nghe được rồi đó rồi bây giờ à. mình à, muốn tìm một người bạn trai như thế nào em à, em đơn giản lắm cao trên một mét bảy à, đơn giản trên một mét bảy <laughs> chi dữ vậy tại em cao mét sáu rồi em đi giày lên nữa chắc cũng mét sáu bên kia cao nhiêu dạ mét bảy ba à ừ, được được thở phào nhẹ nhõm dạ. tiếp tiếp em chỉ cần một người gọi là chăm lo cho gia đình không có ăn chơi á chị dạ không hút thuốc nhậu dạ, thì dạ, nhậu thì nhậu được nhưng mà mình biết điểm dần dạ hút thuốc thì em không hút à nhậu thì có à nhưng Vừa. mà em nhậu thì đến ngưỡng em em ngưng chứ không hầu nhậu nữa ngưỡng em là bao nhiêu dạ vui vui thì năm lon buồn buồn là năm kép à dạ <laughs> đâu đến nổi à rồi em em rất là thích con trai mặc đồ ti áo sơ mi có nhưng quần jean thì sao <laughs> thì uh, đang trẻ thì mặc vậy cũng được chú từ từ mốt mình lớn rồi mình thay đổi phong cách có cái gì em không thích ở người bạn trai không gia trưởng với là ở dơ à, có ở dơ không à, chắc có chắc có hả ủa ở dơ mà chắc có là sao mấy ngày mới tắm lần ngày tắm hai lần một ngày tắm hai lần Trời ơi. hai ngày tắm lần rồi quần áo rồi, ờ, rồi, rồi bao lâu mới giặt dạ thì em thấy nhiều làm giặt à ngày đánh răng mấy lần hai lần vậy cũng được thì có cái gì mà dơ dạ lâu lâu quên thiệt lần lâu lâu quên thiệt lần có khi tháng quên một lần nè à. dạ, không có không đến nổi Trời ơi, mặt mày sáng sủa đẹp trai vậy mà tự nhiên ờ, thích mà không có sạch lắm là sao Đâu, trời? nói vậy thôi chứ Dạ Đâu đến nổi Đợi chút, họ có gia trưởng không? Dạ không ạ à. Còn gì nữa không? Còn cái thích gì bạn trai nữa không? Dạ em thích tự lập chị Làm dâu được không? Dạ được được phải không anh thấy sẽ làm dâu là bình thường à. bình thường dạ. rồi dễ quá nghe hết rõ chưa dạ rõ à. bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được dạ em dự tính là 2 năm được. 2 năm nữa bạn thích người phụ nữ ờ, dạng hiện đại hay là truyền thống lai lai giữa hai cái truyền thống với hiện đại cũng được bạn trai cũng được à ngon à được á à. được mà em sáng sủa đẹp trai à. sao nha ừ. dạ, oh, chào chú em gái cao mét mấy sáu mấy sáu mét sáu sáu nặng nhiêu à 45 à, hơi hơi hơi hơi gầy xíu con dạ không sao nuôi mập dễ lắm bạn trai nuôi đúng không bạn trai cũng hơi bê bối chút xíu còn sợ không cái đó mình tập từ từ được ảnh uh, hơi bị cận không em thích thích gì thích con trai đeo kính cận đó chị ủa vậy hả à, gì hả hay dạ. quá thế ta ủa sao kỳ vậy dạ nhìn nó tri thức nói chung lịch sự con nhìn con thích lúc hôn nhau hơi khó đó em dạ, sao chị tháo kiến kiến tháo kiến đâu thấy đường dạ không đâu thấy đường rồi nhắm mắt mà kinh nghiệm quá kinh nghiệm quá đúng không dạ à rồi thôi thấy được rồi được rồi cặp này ổn mà hôm à, nay mình có đi đó. với người thân không em dạ em đi với em trai của em em trai dạ. em ruột hả dạ. rồi đâu ra chị gặp em trai em thấy anh rể tương lai thế nào dạ em thấy nhìn uh, bề ngoài thì uh, rất là ok bên trong thì uh, cũng uh, vui vẻ nói chung là hai người cũng khá hợp em thì em không có đặt nặng cái điều gì chỉ quan trọng là hai người có vui vẻ với nhau hay là đến được với nhau không anh trai nói vài câu gì với em rể tương lai đi à, em à, thì bữa nào mình à, ra cà phê hay là gì nữa mình nói chuyện nhiều hơn <laughs> nhậu đi cà phê gì à. dạ không phải nhậu thì để nói nhỏ à nói chung là khi nào à, đá bóng giao hữu anh em có thể đá với nhau <laughs> em thấy anh chị này là thích ứng với nhau được bao nhiêu phần trăm em nghĩ chắc cũng được ờ, chín mươi phần trăm chín mươi rồi em sang quá em cho số rộng quá vậy là tiến tới luôn chín mươi phần trăm còn cái gì nữa rồi nhà trai hôm nay em đi với ai dạ em đi với mẹ em vợ và mấy người bạn của mẹ em và hai người bạn thân của em ạ à. rồi lực dạ. lượng đông đảo quá ha dạ, vâng. đông quá một tràng pháo tay cho nhà trai nha dạ chào cô chào cô xin chào à, hai mc à, quyền linh và cát tường và cùng các à, khán giả trong trường quay còn à, riêng về à, bé thì à, rất là dễ thương khi mà mình à, muốn à, hiểu về một con người thì cần phải có thời gian nhưng mà cái nhìn ban đầu thì theo tôi thấy được là ra mẹ đồng ý à, đúng con em chào bác mợ mợ có ý kiến gì không mợ khi thấy bé này bước ra là mình rất là thích dạ yeah à, theo mình thấy thì hai hai đứa cũng à, hợp được khoảng 90 phần trăm trời ơi sang quá 90 phần trăm cảm ơn à, được à. đó con tiến tới luôn nha rồi vô luôn mở rất thích nhìn con bé này mở thích lắm à mở thích lắm rồi đó bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt bên nào cũng cho 90 phần trăm hết trơn rồi nha đẹp đôi không gian này là của hai bạn anh có món quà muốn gửi tặng em dạ em cảm ơn em, em đi làm ở đây em có gặp ừ, những khó khăn nào không dạ lúc đầu thì mình ờ, có một tí khó khăn về giọng nói thôi chứ còn bình thường thì em cũng là một người quen sống tự lập rồi cho nên em thấy cũng bình thường dạ hồi nãy anh nghe không rõ là em ở đâu nữa. ở tân phú anh à anh đi làm ở tân phú à vậy hả em anh đi... là anh làm đường nào chỗ lê cao lãng á em ở vườn lài đi qua có công ty ở vườn lài hả dạ. thì quá gần <laughs> tiện quá ha tính chuyện hẹn hò đi dạ cái này thì đúng mà <laughs> gặp gặp em cái anh khóc luôn <laughs> nếu mà lấy nhau thì à, ai thích trai thích gái vừa bày tỏ quan điểm luôn đi Ê, à, con thấy con gái con nói gì con con nói với con <laughs> chú ờ, ngoài vườn cấm địa em thấy con gái tại vì em dạy mầm non á cho nên mấy bé điệu lắm em em cũng thích ờ, gọi là mua đồ đẹp cho mấy đứa điệu lắm anh thì à, gái hay trai thì đều được Ủa anh là con một hay sao? Không, anh còn một người em trai nữa Nhưng mà hiện nay đang đi du học nên không có lên đây Dạ um, Em là con một Dạ không À quên Có em trai mà Tức là con mới đó quên thằng em ngồi dưới rồi à con một mà một nhóm á nãy giờ họ nói chuyện với nhớ cô đó tên gì không cô đó tên gì dạ em không có quên trời ơi hỏi, hỏi đi. hỏi em tin gì nói chứ em cũng không biết anh tên gì luôn <laughs> không à, anh tên sao là... nói trễ quá vậy để chuyện nào xong về hắn nói rồi dạ, anh anh tên đủ là phạm trường nhân em là ngân kim ngân, ngân. kim ngân vàng bạc á dạ các bạn bây giờ nói chuyện cũng nhiều rồi mình à, nhắm mắt lại mình cảm nhận xem bây giờ mình nói gì rồi cái đối phương của mình như thế nào rồi một câu nào đó thật là lãng mạn dành cho nhau anh thì khi mà gặp em thì nói chung là chữ nó cái giọng đầu nó năm bài bài hết trơn <laughs> nhưng mà hy vọng là anh sẽ có được một cơ hội à, được tìm hiểu em nhiều hơn em không biết nói gì hết rồi em sẽ nói bằng nút bấm hết thời gian à, Chúng tôi à, là chiếc cầu nối để các bạn có thể à, tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc Chính vì thế nên quyền quyết định chúng tôi không xen vào Chuyện là do trái tim của các bạn xem có cùng chung nhịp đập hay không Nào chuẩn bị Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm 1 2 3 Hết thời gian tốt trời ơi muốn xỉu luôn rồi luôn có hai em dạ bạn trai hồi hộp à, bạn nam rất hồi hộp mà phải chín chắn chút xíu nó chàng trai nha nào nắm, tay, nhau, nhau. Dạ. người ta đưa tay rồi mà bạn còn chần chờ à, đúng nữa. quá anh, anh hiền quá anh hiền quá hiền hôn quá. nhau một cái nãy em có sợ bạn gái không bấm nút không dạ cũng có à cũng có à đây là chiếc vé xem phim